Xin chào các em, hôm nay cô lại gặp các em trong cái chủ đề phân tích các ba phép tránh nhân tử Các em đã hoàn thành các bài tập cô giáo giao ở bài giảng trước chưa? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta sử tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích đa thực tính nhân tử bằng cách dùng hàm đẳng thức để giải quyết một số bài toán liên quan Đấy. Và chúng ta làm bài đầu tiên đó là bài toán tìm x biết A. x mũ 3 trừ 4x bằng 0 B. 4x bình phương trừ 9 bằng 0 C. 3x cộng 1 tất cả bình trừ x cộng 1 tất cả bình bằng 0 Và D. x bình phương trừ 10x bằng âm 25 Thì để làm được những bài toán này thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ sử dụng phân tích cái đa thức thành nhân tử để đưa nó ra giả tích đó là a nhân b bằng không đấy và hôm trước cô đã nói với các em rồi a nhân b bằng không thì chúng ta sẽ suy ra được a bằng không hoặc là b bằng không Đấy. bởi vì là trong một tích tích của một uh, một tích mà bằng không thì một trong các thừa số đó sẽ bằng không Đấy, do đó a nhân b bằng không thì a sẽ bằng không hoặc b bằng không như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng cái tính chất này để chúng ta giải quyết bài toán tìm được chưa Đấy, bây giờ chúng ta đi câu a nhé Câu A Ta có x mũ 3 trừ 4x bằng 0 Vậy để làm được cái bài toán Để làm được bài này thì chúng ta đưa ra dạng này đúng không các em? Mà muốn đưa ra dạng này chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phân tích cái đa thức này thành nhân tử Đấy Và sử dụng các phương pháp cô đã hướng dẫn cho các em đã ôn tập cho các em để em làm nhé Thế chúng ta quan sát nào x mũ 3 trừ 4x chúng ta thấy đây có x, đây có x Vậy chúng ta nghĩ ngay Đấy. Bây giờ soi không được đặt nhân tử chung các là thạo lắm rồi Cho nên cô không trình bày chi tiết nữa Chúng ta đặt luôn nhân tử chung Như vậy cô bỏ đi cái bước là tách ra xuất hiện nhân tử chung Đấy. Thì đây x mũ 3 đã x rồi Thì bên trong này còn gì các em? À còn x bình Đúng không? Trừ bốn x đã x rồi thì còn trừ bốn bằng Thì cái đa thức này chúng ta đã phân tích được thành nhân tử Nhưng các em để ý nhân tử thứ hai Đó là x bình trừ bốn nhân thử x bình trừ 4 này đang còn phân tích được nữa nếu như các em dùng cái không nào như vậy từ đây chúng ta suy ra x nào trong sẽ là x bình trừ 4 cũng viết thành x bình trừ 2 bình bằng đấy như vậy chúng ta phát hiện ra cái hình thức là a bình trừ b cái hình thức này bằng cái gì chắc chắn là các em đã được học qua nhiều buổi về hình thức rồi các em thạo rồi phải không nào như vậy sẽ là x này nhân cái gì nhỉ à nhân x trừ 2 nhân x cộng do ở đây là nhân cả nên chúng ta bỏ dấu hoặc môn này đi nhé, bỏ dấu hoặc môn đi x nhân x trừ hai nhân x cộng hai thì đến đây là tích của ba thừa số bằng không thì suy ra một trong ba thừa số bằng không cho chúng ta suy ra x bằng không hoặc x trừ hai bằng không hoặc x cộng hai bằng 0 thì từ ba trường hợp này chúng ta sẽ tìm ra x. Cô làm bắt cái lúc này ta tìm ra x luôn nha x bằng không hoặc các em lớp giờ được em làm thả các biến đổi rồi nhưng cô làm bắt lúc này luôn. x trừ hai bằng không thì x phải bằng hai hoặc x cộng 2 bằng không thì x sẽ bằng âm 2. Đấy, và sau đó chúng ta kết luận vậy x của chúng ta là thuộc tập hợp của ba phần tử 0, 2 và âm 2. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây trong bài này chúng ta đã sử dụng phương pháp phân tích đa thức tính nhân tử để giải quyết cái bài toán tỉ mỉ. Đấy. Rồi tin tự chúng ta sẽ làm câu B. Câu B. Câu B này. Ta có 4 bình phương trừ 9 bằng 0 chúng ta làm sao để đưa lên tử chúng ta phát hiện ra không chúng ta phát hiện đây là bốn x bình phương đây là thì sẽ là hai x tất cả bình phương trừ chín này chính là ba bình phương vậy ở đây chúng ta viết ra nó sẽ là hai x tất cả bình phương trừ ba bình phương Đấy. Vậy đến đây chúng ta thấy nó chính là hằng thức A bình trừ B bình phải không nào? Như vậy nó sẽ là gì? Sẽ là A trừ B tức là hai x trừ ba nhân A cộng B là hai x cộng ba sẽ bằng không đấy như vậy đến đây là của hai thừa số là bằng không rồi giờ cô hướng dẫn các em trình bày theo kiểu ghi dấu hoặc mà không ghi chữ hoặc giống như bài a nữa nhé như vậy trường hợp đâu trong bài toán có nhiều trường hợp thì chúng ta phải ghi dấu này này dấu này đặt tên là hoặc đấy nhưng thay chữ hoặc 2x trừ 3 bằng không hoặc 2x cộng 3 bằng không đấy thì đến đây chúng ta giải ra 2x chuyển vế là bằng 3 2x sẽ bằng âm 3 từ đây chúng ta hỏi ra x bằng 3 phần 2 x sẽ bằng âm 3 phần 2 Được chưa nào? Như vậy có hai giá trị của x Vậy x sẽ thuộc tập hợp gồm hai phần tử là 3 phần 2 và âm 3 phần 2 Đấy. Như vậy chúng ta đã sử dụng phương pháp phân tích đa thức tính nhân tử bằng cách dùng hàng đẳng thức để chúng ta giải quyết bài toán thủy lực này Đấy. Tương tự chúng ta sẽ làm câu c そしてta có ba x cộng một tất cả bình phương trừ x cộng một tất cả bình phương bằng không thì quan sát bài C này chúng ta nghĩ ngay đến việc ta sẽ sử dụng cái hằng thức a bình trừ b bình chúng ta không nên sử dụng hằng thức là a cộng b thức bình để khai trừ cái này ra cũng không nên sử dụng x cộng một a cộng b thức bình ở đây tức là để khai trừ x cộng một thức bình ra để làm gì cho nó mệt đúng không chúng ta đang cần tích mà cái hằng thức là a mình trừ b mình nó xuất hiện ngay do tích là a trừ b nhân a ta lưu ý là chúng ta đang cần tích Đấy. do đó chúng ta sử dụng a bình trừ b bình vậy chúng ta suy ra a bình trừ b bình a là bãi cộng một b là x cộng một dưới dòng tích nhá sẽ là a là bãi cộng một cộng b x cộng một nhân với a là 3x cộng một trừ b là x cộng một đấy bằng không Đấy. đây là a cộng b nhân a trừ b đấy chưa bây giờ chúng ta sẽ làm cái công việc là mở ngoặc các em mở ngoặc đầu tiên đây đều là dấu cộng chúng ta để nguyên 3x cộng 1 cộng x cộng 1 Đấy. ngoặc thứ hai là ngoặc đầu tiên 3x cộng 1 đây ta để nguyên mở ngoặc bằng trước dấu trừ đổi dấu thành là trừ x trừ 1 bằng Đấy. học sinh đa số là bị sai dấu sai dấu bởi nguyên nhân rằng là gì cái dấu trừ này các bạn không đóng vào Đấy, nên tốt nhất là em cứ đóng vào cả không vội vàng gì một bước bước đó hết có mấy giây nữa, đúng không chúng ta cứ vội là từ đây mình nhảy đây luôn cho nên mới sai và tính tiếp 3 x cộng với x là thành 4 x một cộng một là là hai ba x trừ x là hai x một trừ một hết bằng không đấy đến đây tích của hai thừa số rồi đúng không thì ta suy ra một trong hai thừa số phải bằng không tức là 4x cộng 2 bằng không 2x bằng không đấy trường hợp 4x cộng 2 bằng không chúng ta sẽ tìm ra được x bằng các em sẽ tìm tự tìm được nhá x sẽ bằng âm 1 phần 2 x đây sẽ bằng x đây sẽ bằng không như vậy bài C này cũng có hai giá trị của x là x bằng âm 1 phần 2 hoặc x bằng không vậy x thuộc tập hợp gồm hai phần tử không rồi thì đó là chúng ta đã phân tích đa thức cảnh nhân tử sử dụng cái phân tích đa thức cảnh nhân tử để giải quyết cái bài toán kỳ tích đấy bây giờ chúng ta sẽ làm câu d. câu d ta có x bình phương trừ x bằng âm hai thế bài này thì giải quyết như thế nào bài này chúng ta thấy rằng là bài nào thì chắc cũng phải đưa ra giọng tích thôi đúng không nào bây giờ cô sẽ biến cái 25 này trở về số 0 bằng cách cô chuyển âm 25 này sang tới đây nhá như vậy cái này sẽ suy ra x bình trừ 10x cộng 25 bên này còn bằng không là cái ta cần đúng không bên bên này thì đưa ra tích nhưng mà chúng ta quan sát chúng ta học chúng ta làm nhiều bài chúng ta thấy x bình trừ mấy cộng 25 hình như nó là một hằng thức gì đấy đúng không phải muốn tạo hằng thức bây giờ cô tách này x bình cô để nguyên đấy trừ 10 hằng thức phải có số 2 nhân tích 10 đây 2 nhân đây phải là là 5 đây cộng 25 thì đây phải là 5 bình phương bằng không được chưa như vậy nó sẽ là a bình trừ 2 ab cộng b bình vậy nó chính là hằng thức a trừ b tất cả bình phương bằng không đấy như vậy nó chính là x trừ 5 tất cả bình bằng không mà x trừ 5 tất cả bình bằng không thì đương nhiên là các em sẽ làm được là x trừ 5 sẽ bằng mấy? À bằng không mà x trừ 5 bằng không thì x bằng bao nhiêu à, đấy chính là x sẽ bằng 5 và bài này chỉ có một kết quả là vậy x bằng 5 em nhé vậy x bằng 5 đấy vì vậy chúng ta thấy rằng là bài này chúng ta đã sử dụng hàm thức bình phương một hiện đấy, để đưa cái đa thức này thành nhân tử được chưa nào đấy, chúng ta thấy rằng là cái việc phân tích đa thức thành nhân tử nó quan trọng như thế đấy như vậy em biết rằng là không những nó sử dụng trong bài phân tích mà nó còn sử dụng trong những bài toán khác nữa và bài toán nào chúng ta chuyển sang bài hai kem nhé kem thân mến, chúng ta lại trở lại bài toán thứ hai đó là bài tính nhanh. Thì ở cái phần phân tích đa thức giải nhân tử bằng phương pháp làm nhân tử chung, cô cũng đưa ra cho các em một số bài tính nhanh rồi phải không nào? Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài tính nhanh này và chúng ta nhìn này, tất cả đều có thể sử dụng thức, đúng không? 20.000 trừ 15.000 Đấy. Dạ. Như vậy nếu em tính bình thường ở đấy 25 bình bằng bao nhiêu rồi 15 bình bằng bao nhiêu rồi trừ cho nhau thì chắc chắn là sẽ lâu rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàng thức để chúng ta làm bài toán nhanh này nhé. Giảm dạ, nhau. À, ta có 25 bình phương trừ 15 bình phương bằng như vậy a bình trừ bình của ta ở đây rồi đúng không nào? Vậy theo hàng thức nó sẽ làm gì? Bằng a trừ b nhân a cộng b Vậy thì trong đây nó sẽ bằng 25 trừ 15 nhân với 25 cộng 15. Đây là hàm thức chúng ta ghi ra. Vậy nó sẽ bằng 25 trừ 15 thì phép trừ này hoàn toàn dễ dàng rồi, đúng không em? 25 trừ 15 thì bằng bằng 10 nhân với 25 cộng 15 thì phép cộng này chúng ta cũng cộng rất là dễ dàng. 5 cộng 5 đây là 10, 2 cộng 1 là 3, nếu 1 là 4 như vậy sẽ là 10 nhân 40. Vậy quá trình làm những bài này chúng ta chỉ việc nhẩm thôi chúng ta không phải đặt nhá đúng không nào như vậy này sẽ bằng 10 nhân 40 các em biết rồi 40 ghi nguyên nhân với 10 thì thêm số 0 đấy như vậy kết quả cho tính này là bằng 400 đấy. vậy chúng ta thấy là nó nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi tính 25 bình phương bằng bao nhiêu rồi lại trừ cho 15 bình phương đấy câu B ta có hoàn toàn tương tự coi dụng hàm thức a bình trừ b bình em ạ đấy vậy nó cũng bằng gì 73 trừ 27 nhân với 73 cộng 27 đấy hàm thức này đây bây giờ mới phát huy tác dụng rất là nhiều đây đúng không nào bằng nào 73 trừ 27 các em trừ đi 13 mà trừ đi 7 thì còn 6 nhớ một là 7 mà trừ đi 3 là còn 4 kết quả bằng 46 nhân với 73 cộng 27 73 là 10 nhân 1 7 nhân 2 là 7 cộng 2 là 9 nếu 1 là 10 với kết quả bằng 100 nhân với 100 thì vui mừng rồi đúng không nào nhân 100 thì nhân được luôn đúng không nhỉ bằng 46 thêm 2 số 0 4600 Đấy. tương tự chúng ta sẽ làm câu C là ta có 37 bình trừ 13 mình bằng vẫn sử dụng hàng thức đó nó sẽ ra được là 37 trừ 13 nhân 37 cộng 13 đấy 37 trừ 13 thì em trừ cho cô nhanh được luôn đúng không là bao nhiêu đấy 73 đây là 4 không nhỉ đó là 24 đấy nhân với 37 cộng 13 chúng ta cộng là bằng bằng 50 đấy. được chưa nào đấy bây giờ chúng ta sẽ làm một cách là gì 50 này nhân mấy bằng 100 sẽ là nhân với 2 như vậy sẽ là 12 nhân 2 nhân 50 cô làm như thế cho nó nhanh đúng không đấy vậy thì 12 nhân 2 là 100 à 2 nhân 50 là 100 100 nhân 12 sẽ là bằng 12 nhân 100 vậy sẽ bằng 1200 đấy, chúng ta làm như vậy rất là nhanh gọn mà không phải đi tính phép nhân rồi thực hiện từng bước của chúng ta làm câu D hoàn toàn tương tự các câu A B C chúng ta cũng làm được câu D bằng cách đó chứ còn bây giờ chúng ta nên lấy 2002 mà bình phương lên mà lấy 2002 nhân 2002 thì quá là mệt mỏi đúng không các em đấy bây giờ thì thời hiện tại rồi thì các bạn là toàn là dùng máy tính đúng không đấy nhưng mà máy tính thì nhiều khi nó cũng không tiện lợi mà đầu óc chúng ta cũng không phát huy lên hay là nói ngoa tí là nó ngu đần lên cho nên chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức đại học để làm như vậy a bình trừ với bình bằng 2002 trừ 2 nhân 2002 cộng 2. Đấy, vậy sẽ bằng 2002 trừ 2 thì bằng bao nhiêu? Chính là bằng 2000. 2002 cộng 2 là 2004. Đấy, bây giờ làm sao để cho nó nhanh được em? Chúng ta nhân 2 vào. Hay là tách cái này thành 1000 nhân 2 nhân 2004. 2 nhân 2004 thì em biết nhân rồi phải không? Đấy, 2 nhân 2004 là bằng 4008 đến đây thì chỉ cần giải quyết kết quả thôi 4008 này thêm 3 số 0 nữa là xong Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là sử dụng phân tích đa thức thành nhân tử trong bài toán tính nhanh là rất là tiện lợi đúng không Đấy, về nhà theo sẽ luyện lại rất nhiều cái dạng này chúng ta thấy là cái việc phân tích đa thức thành nhân tử rất là quan trọng trong quá trình dạy toán bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập nữa nhé các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì các em cố gắng làm bài tập thật tốt để rèn luyện được kỹ năng làm bài của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo